Hello, xin chào các bạn Các bạn nhìn vô đây biết cái gì không? Môn khoa học cuối kỳ 2 yeah! Và hôm nay mình phải học hết mới này Không chỉ một là hai Treo xíu cho các bạn xem Này. Hoa sữa dễ lấy hết nên thời gian sắp tới mà không thể nào quay cho các bạn xem được các bạn không cảm nha goodbye ui để hay quá rồi xin chào bạn xin là mới bye bye nè bye bye